giám đốc để người nghiện tổ chức bay lắc ngay tại bệnh viện được cho trở lại điều hành. Truyền thông nhà nước Việt Nam hôm 6 tháng 5 đồng loạt đưa tin Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, ông Vương Văn Tịnh đã quay trở lại tiếp tục điều hành bệnh viện. Dù Bộ Y tế vẫn đang trong quá trình làm rõ vi phạm, nhưng thời gian tạm đình chỉ theo quy định là tối đa 30 ngày. Trước đó vào chiều ngày 5 tháng 5, Hội đồng kỷ luật của Bộ Y tế đã có phiên họp xem xét trách nhiệm, hình thức xử lý, kỷ luật đối với ông Vương Văn Tịnh về trách nhiệm người đứng đầu trong vụ việc bệnh viện để bệnh nhân sửa phòng bệnh thành phòng sử dụng ma túy với đèn nháy, đèn laser, bàn DG. Dù Hội đồng Kỷ luật của Bộ Y tế chưa đồng ý với giải thích của ông Tịnh và yêu cầu ông làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến vụ ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, đại diện Bộ Y tế giải thích do thời gian tạm đình chỉ chức vụ tối đa là 30 ngày theo quy định của luật viên chức, nên cho ông Tịnh quay lại tiếp tục điều hành Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tuy vậy, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 Vương Văn Tịnh khi quay trở lại điều hành bệnh viện vẫn phải tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra. Trước quyết định như thế, công luận lãnh báo chí nhà nước vẫn lên tiếng bày tỏ bức xúc. Về thông tin tổ chức sàn nhảy ma túy trong bệnh viện tâm thần, nhà báo Võ Văn Tạo khi trả lời RFA từ Nha Trang hôm 7 tháng 5 cho biết bản thân ông không thể nào hình dung lại có chuyện tài đình như thế. Khi thấy cấp trên tạm đình chỉ ông giám đốc bệnh viện này, tôi nghĩ ông này sẽ bị cách chức. Nhưng mấy hôm nay lại nghe Bộ Y tế cho ông ấy trở lại làm việc, càng gây cho tôi sự kinh ngạc hơn nữa. Tôi nghĩ nếu việc này xảy ra ở bất cứ xứ sở văn minh, thượng tôn pháp luật, thì vừa mới hé lộ thông tin thì giám đốc đã phải từ chức rồi. Chứ nếu không thì nhục nhã lắm. Nếu không thì cấp trên cũng phải ra lệnh cách chức ngay tức khắc chứ không thể như thế. Tất nhiên, nhiều người bình luận có một sự ăn chia nào đó, vì người bệnh nhân làm cái đó thì không thể nào không có đút lót và chắc chắn đến tay giám đốc. Theo nhà báo Võ Văn Tạo, không thể nào làm chuyện như vậy ngay trong khuôn viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương mà ông giám đốc không biết. Mà đã biết thì làm sao ông không nhận đút lót mà để chuyện đó xảy ra làm cho mình phải chịu trách nhiệm còn tiến sĩ, bác sĩ Đinh Đức Long, người tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2014 khi trả lời RFA từ Sài Gòn hôm 7 tháng 5 thì cho rằng phải đợi kết luận của cơ quan điều tra. Trường hợp này tôi có nghe nhưng phải chờ kết luận của cơ quan điều tra vì vai trò của ổng, giám đốc bệnh viện đến đâu và cung cấp thông tin thì mình mới biết được cơ sở pháp luật. Chứ tôi cũng chưa biết được kết luận chắc chắn họ sẽ điều tra trong trường hợp này thì vai trò của ông giám đốc đến đâu, nặng hay nhẹ, bấy giờ mới căn cứ kết luận đấy. Các cơ quan chức năng có thể là cơ quan hành chánh, xử lý về mặt công tác tiếp tục điều hành hay thôi điều hành. Nếu tội hình sự thì tòa án mới có thẩm quyền. Tôi thì chưa có thông tin đầy đủ nên chưa thể nói là việc đó đúng hay sai. Bác sĩ Đinh Đức Long cho biết ông chưa bao giờ thấy trường hợp tương tự xảy ra tại bệnh viện ông làm việc, còn bệnh viện tâm thần theo ông thì có đặc điểm riêng của nó. Ông nói tiếp, Bệnh viện tâm thần có chỗ giam riêng bệnh nhân vì có người có thể giết người hay hành hung nên phải sống một cách biệt lập. Môi trường rất đặc thù, những con người bệnh tâm thần thường quyền công dân của họ cũng rất hạn chế. Trước đó vào ngày 2 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội cho báo chí nhà nước biết đã tiến hành bắt tạm giam kỹ thuật viên Nguyễn Anh Vũ thuộc khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để điều tra về tội không tố giác tội phạm theo Điều 390 Bộ Luật Hình sự. Ngoài Nguyễn Anh Vũ, còn 5 người khác liên quan cũng bị bắt giữ. 5 người này đã khai nhận với cơ quan điều tra về việc mua bán, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Căn cứ vào lời khai, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự. Dư luận xã hội đang đặt vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu ra sao? Và qua việc xử lý này, thậm chí còn có nhiều ý kiến bày tỏ thất vọng với tân Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long. Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết thêm, Tôi nghĩ cách xử lý này là rất tệ. Bộ trưởng Y tế trước ông Long là bà Tiến khi làm Bộ trưởng Y tế cũng gây bức xúc lớn trong nhân dân vì rất nhiều vị việc tiêu cực trong ngành. Khi bà Tiến hết làm Bộ trưởng thì ông Long quay về làm quyền Bộ trưởng và mới đây chính thức thành Bộ trưởng Y tế thì mọi người hy vọng chắc ngành y tế sẽ đỡ. Thế nhưng cách xử lý lần này của ông Long làm cá nhân tôi thấy thất vọng và tôi nghĩ chắc ông Long này cũng không khá gì hơn bà Tiến. Đây không phải là lần đầu tiên một quan chức lãnh đạo chịu án kỷ luật được phục chức. Trước đây thậm chí còn có trường hợp cán bộ đầy tì vết lên làm lãnh đạo với chức vụ lớn hơn. Đơn cử như trường hợp của ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắc, vừa được Quốc hội Việt Nam bầu giữ chức Tổng Thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội khóa 15 hôm 7 tháng 4 với gần 97 phiếu bầu của đại biểu Quốc hội Việt Nam. Trước đó vào khoảng tháng 8 năm 2020, ông Bùi Văn Cường bị tố cáo là đạo văn cho luận văn bảo vệ tiến sĩ của bản thân. Thậm chí sau đó, người đã tố cáo ông Cường đạo văn là tiến sĩ Phạm Đình Quý còn bị công an bắt giữ. Một người khác cũng ủng hộ người tố cáo ông Bùi Văn Cường là nhà báo Trương Châu Hữu Danh, cũng đã bị Công an Cần Thơ bắt giữ với cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Một trường hợp khác là ông Hà Nguyên Phấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Long, người vừa bị kỷ luật cảnh cáo về đảng nhưng vẫn được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân để bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Từ Hà Nội hôm 7 tháng 5, ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban dân vận Trung ương khi nhận định với RFA ví chế độ hiện nay của Việt Nam như chế độ phong kiến ở Việt Nam đang còn theo chế độ phong kiến, mà chế độ phong kiến có một nguyên lý là hình không phạm thượng quan, lễ không hạ thứ dân, tức là lễ nghĩa không đến được với người dân thường vì họ cùng khốn, đói kém, không biết lễ nghĩa là gì, không được học hành. Còn hình, tức hình phạt thì không đến thượng quan, quan được tránh hình phạt. Họ nói họ đang là cộng sản nhưng họ đang áp dụng toàn bộ cấu trúc cũng như là tư tưởng triết lý phong kiến để cai trị dân hiện nay. Cho nên không lấy gì làm lạ khi một số quan lại mắc lỗi rất lớn nhưng xử phạt nhẹ hều. Có khi chỉ phê bình qua loa, nói mấy lời gọi là cảnh cáo. Ông Nguyễn Khắc Mai cho biết ông không lạ gì bởi khi người thứ dân nếu bị bắt quả tang về buôn ma túy thì tội rất nặng,